Yeah. Dạ. À, dạ, xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người đã quay trở lại nội dung của Giang buổi chiều nay thì uh, Giang chủ yếu là đi vào mua cho cháu chặn một cái chăn một cái uh, gối một cái màn Nên trước thì uh, thấy anh Lâm bảo là có cái uh, chiếu rồi nên là không không mua đó thì là mình mới mua cái uh, chăn với uh, màn gối thôi mang vào cho cháu anh mang vào trong giường cho cháu đi xong là lắp cái cái gối vỏ gối này vào cái cái vỏ này Nhá, này lói này này, ờ, lắp vào cái vỏ này này Lắp cái này, họ vụt quế đảo Cái chân à? Ờ, cái chân Chân để đắp ấy Nó mềm mỏng quá Ờ, mang vào trong nhà đi thì que điện thoại que cái gì hả thì que mẹ mà vào trong nhà xong là là cởi cởi ra là ờ, ấy lắp vào cho cháu đúng cháu chặn nào cũng ngồi ở ngay giữa chính nhà nhỉ dạ, Hả? À. Ô nhà cháu chặn rất là sạch nha anh Lâm, giữ gì nhà cửa sạch sẽ nhỉ? Sạch sẽ rồi. tuyệt vời thật anh giữ căn nhà của anh ấy rất là sạch và chủ yếu là mình vào mình ghi hình cái chỗ mà đợt trước mình có bảo là là là về nhà này yeah. Dạ. à tính nhờ tí nhờ chỗ mà của cô Thiên Hương có gửi thêm 100 đô để xây cái cái à, bờ tường bên này để nó cao bằng cái bờ tường bên kia của anh chị nhé thế là nay mình vào quay cho cô nhìn biết được đây rồi đó Ờ, đã xong đó. bộ là hôm ấy là chính đây là là là anh trai con bác của cháu uh, ờ, chạn ấy là là em chày ấy làm thì cô tin hương cũng ờ, trực tiếp nói chuyện với với em chày rồi và giao toàn bộ lại cho em chày còn cái uh, thừa mà mình bảo ấy thì thì em ốp vào đây cũng khá là đẹp sạch cái vòi chỗ này thì uh, này sạch đó, vội đây ra đây đẹp Quá đẹp rồi đúng không? Ừ, đẹp thế, tốt à. quá rồi Lâm này Đấy, nước xả ra đây là, là đun nước là tắm luôn ừ, là anh Lâm kiếm cái ván nữa thôi Không, ờ. mấy hôm nó là lìa rồi Là thuê người xảy rồi À, thuê người xảy rồi À, thuê người xảy rồi, mấy hôm là lìa à. Ờ. Rồi. Đấy, cái phía bên này là à, cô Hương gửi cho mình đây là, là Có mấy ván này mấy hôm nó thuê ngày xảy rồi xây xong ờ, ở phía bên này phía bên này là nó cao ngang bằng nhau rồi đấy nhé là hôm trước thì là giang có xây ở phía bên này nó thiếu gạch ấy của anh chị đó thì là chỗ cô ờ, hội thánh ca thiên hương là có điện trực tiếp cho giang và nó hơi kỳ ấy nên là hôm nay thì giang vào là cô bảo là làm xong rồi thì mình vào ghi hình nhất là thăm lại gia đình cháu ô anh lâm nuôi vịt à anh lâm ơi anh lâm nuôi vịt à ờ nó nọ còn ờ. mông mà sang ấy nghe à đây à? cả bàn ghế sang ấy <laughs> à đây à, à. <laughs> ô mua mà sang cả vịt cả, bàn ghế mà à, sang. à thế à đây chản nuôi tốt nhỉ đây à, cả chản bát ừ thế à đấy nó mang sang hết đấy đối à, à. Vâng mà cả chản bát Ha cả nuôi đấy ừ. nuôi mới này ừ. đây kia đấy. Ừ. đấy nồi mới ừ. cả bàn ừ. cả bàn ghế nó mang sang hết đấy ừ. biết à đây à ừ là mình lên rừng mình xẻ cho là mình bưng vào đây Đấy, đây được vùng trên này cho nó ấm Nó bảo mấy hôm nó xẻ Bảo bà Hương cũng biết À cái... Làm thật đấy Cái gạo này À hai cái gạo này À được. À. Ừ. à ba cái, một ừ. cái Cả hai cái xô, cả bàn ghế nó mang sáng thế đấy Cái con, con kia đấy Y nó khó đun, đây đun nước uh, bếp vào đây Đúng rồi thì là tắm ở đây Đúng đây đun ấm Hồng thì mang vào trong nhà Đúng rồi Mùa hè vào trong nhà tắm được không rồi Còn bây giờ trong nhà tắm không có lấy là... này cái chỗ ờ, nhà vệ sinh này tắm thoải mái chung là hàng xóm uh, ờ, cháu chạm rất là đông luôn Phía bên này thì ờ, cái bên ngoài nhà anh bằng cái bếp Chúng anh chị có thể nhìn thấy được Chứ mà Giang có vào thì đó, cái góc bên này nó xây nó thấp Tại vì lúc đấy là hết kinh phí các anh chị ạ Là mình còn bị âm mất là 570 nghìn Đấy là mình còn âm đấy Tiền nhà làm nhà cháu chặn ấy, Nên là mình hết cái gạch hết xi rồi hết cát Thì ra mới ờ, quay thì cô Thiên Hương cô có xem được Nó hơi kỳ một chút nó không đều nhau ấy Hai bên thì hôm đấy Thì cô có gửi thêm cho mình 100 đô là 2 triệu 3 Trực tiếp thì là và cũng cho cô nói chuyện với em chày luôn để em nên làm giúp vì em cũng là anh em ở nhà chạm rồi nên là mình xây ờ, đây là anh Lâm thì anh ấy đi ờ, ấy rồi đi xẻ ván ở trên rừng chưa được mình sẽ bưng ở trên ờ, phía đằng trên này dưới này là xây kín hết rồi thì trong bếp cũng khá là sạch rồi của anh chị ạ và nhà anh cũng có vịt để nuôi này Đấy, có đầy đủ Đấy. chất nước đầy đủ nha các anh chị nhé Đấy, nhà tắm đầy đủ luôn nhà rất là đẹp và rất là nhiều hàng xóm là đến hỏi thăm nhà anh Lâm là nhà đẹp nhất bản này luôn lợp bằng tôm xốp chống nóng chống lạnh Đấy. nhà vệ sinh thì khép kín luôn đây trong và rất là nhiều các bạn anh chị thắc mắc là là, là là tại sao Giang không làm cửa sổ ấy giờ anh Lâm anh bảo là cái gió ở đây rất là to mạnh cực kỳ luôn nên là làm cửa sổ nó văng đi văng lại nó ẩm ý rồi là nó gió nó lạnh anh ấy bảo là không làm bịt kín như ngày trước thôi Đấy. Thì yêu cầu của anh Lâm là vậy đâm ra là mình cũng rất là khó và hai bên trái thì mình không không lờ bằng tôn xốp được ngày trước là mình cũng tính cái kinh phí làm sao cho nó nó khít thôi cái vấn đề mà ống à, xả là, là, là nhà vệ sinh bể phốt là nó đi theo hướng này này các anh chị nhé ra phía bên kia thôi còn cái tắm giặt thì là ống nó sẽ đi đường này đi ra bên này mình chôn ở đây đi ra này nó không không uh, ra ruộng người ra được còn cái bên này là cũng nơi tắm giặt anh ấy chị giặt quần áo là chảy ra đây rồi cái này đẹp rồi chảy ra bên này Ờ cháu chọn ngồi ờ, bằng bếp này cũng ấm đấy nhở ừ. Đúng không? Cậu không có thể đi bên nào Dạ, mới này rồi là bát mới Đây nhìn anh Lâm này là quá quá được rồi, ba anh chị nhá Bếp ở ngay đây luôn là là là ấm luôn ở phía bên cạnh là Có cái chạn uh, ờ, mới nữa, bát mới này Đừng để đồ uh, ấy này, xong nồi này Đầy đủ này, vịt Không thiếu nó đun này nó khói nó không không vào không vào nhà nó không hỏng nhà anh lâm ạ ừ. Ừ, nhớ nhớ là phải quét dọn nhà cho sạch nhá ừ. không có lại bẩn có là, đấy đấy ghế mới này trong này có điện không anh, anh lâm có, có. có điện à có lắp điện rồi à? ừ. ồ đấy sáng chót ồ ấy giấy vệ sinh đồng hoàng nhá thoải mái vào vệ sinh là ấy và mùa kia tắm rửa thoải mái có cả chổi nữa này nhà vệ sinh này Đấy, có bóng điện sáng choang này nhỉ nhà vệ sinh làm là để cháu nó vào nó dễ nó không mưa gió cháu nó bị uh, chặn này bị liệt này Đấy, cho con nhà rất sáng tuy điện nước thôi mà vẫn vẫn sáng phết nhờ bóng đúng không nhà rất là sạch đấy có cả cái số đựng ấy ờ, này gạo này đầy đủ đấy, cái giường này thì ờ, một cái chiếu cũ đây đấy mình có cái màn màn mới đây anh không dùng đây là cái màn mới mình mua cho nó chặn cái chăn này và cái gối để cháu ờ, đắp vào mùa đông này nó lạnh thì anh Lâm anh tự ấy mua cái món quà của của cô anh chị các cái chị nhóm chị Mến ở bên Canada trước là có gửi tiền cho Giang 2 triệu mua giường mua tổng là 2 triệu mua cả chăn màn và đầy đủ gia đình cháu để cháu dùng hai cái giường nói chung là chỗ khu vực nhà cháu này khá là gió to rất là mạnh nên là là là vấn đề mà, mà thổi ở nhà rất là mạnh luôn lạnh mùa đông là khi mình đã làm thì uh, à, cửa sổ cái bàn uống nước của anh Lâm này rất là mới đấy ghế uống nước này hàng xóm đi thoảng à, sang chơi đấy ấy không cái cái à, xe lan này khả năng là là hỏng quá không lan được nữa đâu quá vẫn đi được vẫn đi được à? vẫn tốt đấy vẫn tốt à chú ờ, trước đấy à hai năm rồi đấy cái xe lăn này nhỉ à bây giờ vào trong nhà bây giờ trơn nhờ ủng không đi ngay bây giờ nhà lát kẻ khoa đâm ra là ừ, là ủn lát kẻ khoa đi trơn đúng không đấy thì tốt quá rồi đây là anh Lâm là có phấn khởi rồi còn gì nữa Cảm ơn quá đấy Đấy hàng xóm đến là là chúc mừng rồi còn gì nữa Gia đình cảm ơn quá đấy Chú chú cô năm cảm ơn đấy Chính ừ. nhà nhà anh Lâm là đẹp nhất bản đấy anh nhỉ Thật ờ ừ. Nhà chú làm gì đã lập ờ, tôn xốp đâu tấm rô tôn thì tôn thường có khỉ có tiền mùa mà ấy <laughs> thôi mà các cô hàng xóm sang là còn người còn ấy đấy còn khen đấy ai cũng bảo là cái con xốp mà run à, ngoài ai cũng bảo chú lâm cô lâm này mày quá đẹp <laughs> làng đẹp nhất làng ờ, ờ, thế này là có nhà vệ sinh các kiểu đấy, đấy ai có thế có ai như thế đâu đúng đúng đúng đẹp như thế này. chính xác rồi đấy đấy là anh lâm là phải, là phải tự hào đấy tự hào cảm ơn đẹp. mọi người đấy đúng nó giúp mình ấy đúng. Ừ. đẹp quá phía bên này là trái nhà mà đằng sau là phơi à, quần áo của anh Lâm là anh cũng à, đóng thêm cái à, ấy nữa rồi đấy, cái giá phơi anh tự làm vâng, anh chị nhé đấy, cuộc sống của anh chị ờ, rất là tốt hiện tại bây giờ mình thấy là là không còn gì phải phải, phải ờ, ấy nữa rồi đấy, nhà thì là đẹp nhất khu này lợp bằng tôn xốp nhà vệ sinh khép kín hầu như là hàng xóm ai cũng khen chứ ai chê cả nó chó chạm thì đang ngồi trong bếp đây thôi đấy, bên kia là xây bằng hết rồi giờ hiện tại là anh Lâm đang đang xẻ cái ván đấy người xẻ cái ván nó bưng vào đây cho nó kín một chút nó cao một chút đỡ, đỡ gió khu vực nhà sau nhà bếp này chú về nhá chào nhá <laughs> cố gắng nhá ờ cố bảo mẹ đun nước tắm nhà đấy, hai trái thì là bịt kín hết rồi hôm mà cũng anh chị hỏi là gió nó vào Thôi về anh Lâm nhá tay các anh nhỉ anh khỏe nhá vâng. ờ, có gì đó vâng. chăm nhé <laughs> là cho cho vâng, cháu nó nhá. Ờ, em về nhá anh chị nhá ờ, ờ. cảm ơn nhá ờ, ờ, cảm ơn nhá cảm ơn nhá ờ, có lẽ là cũng do là tối chiều tối mình phải về cái này có cái bừa anh em cái bó lên hè nhà này làm rãnh thoát nước này đủ hết có chú là hàng xóm thì đang ngồi chơi cùng cháu Tại vì khu vực nhà cháu này là khu vực mà nó trống nhất Trải Gió rất là mạnh Đây chỉ có vài hộ thôi Hôm nay có vài hộ mà hôm cái video mà Giang mang cái giường vào thì các anh chị biết rồi là con đường 25 cây số đi toàn đường đất mà xe nó đi nó rất là khó để vào trong này gần từ lúc 7 giờ đến 3 giờ chiều mình vào nơi Đấy, nhưng trái nhà này thì uh, lợp hết rồi là quá ờ, đẹp tuyệt vời rồi có lẽ là cái video vào thăm nhà cháu trận hôm nay và cũng mua cái uh, chăn màn à, vào ghi hình cho các bạn anh chị như là cô Thiên Hương ca Thiên Hương đã gửi được trước cho cháu chảy xây cho nó đều nốt bên kia thì cũng đã xong rồi các bác chị ạ thì có lẽ là Giang cũng uh, xin phép được khép lại cái video của Giang buổi chiều ngày hôm nay ở đây thôi xin hẹn quý các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người là ở những video tiếp theo à, xin chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người nhé cái phía bên trong nhà thì cũng đã là ổn Thật lúa rồi mua rồi vịt ngan thấy cuộc sống của anh chị à, đã ổn định thì mình cũng cảm thấy là hạnh phúc và vui mừng khi giúp được à, gia đình đó là cháu trạng lúc đợt là không phải lê lết nó bẩn nữa bên trong nhà thì còn gạch bông à, gạch hóa hết rồi đẹp hết rồi